Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất khu quy hoạch Xuân Trường, diện tích 100m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, cách Đà Lạt 15km, giá 3,4 tỷ đồng. Khách sạn Thi Sách phường 6, diện tích 119,95m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô, kết cấu. Một hầm một trệt một lầu một áp mái, 11 phòng ngủ, 12 nhà vệ sinh, gần Hồ Xuân Hương, bệnh viện, trường học, khu dân cư đông, đang kinh doanh tốt, giá 18 tỷ đồng. Nhà hẻm Nguyên Tử Lực phường 8, diện tích 65m2, sổ nông nghiệp phân quyền, mua bán có sổ hồng, hướng Đông Bắc, đường 2,5m, kết cấu. Một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh, cách Hồ Xuân Hương 600m, gần chợ, cây xăng, khu dân cư đông đúc, yên tĩnh, giá 1,8 tỷ đồng. Nhà Kim Đồng phường 6, diện tích 80m2, sổ nông nghiệp, mua bán vi bằng, hướng Bắc, đường nhựa ô tô, kết cấu, một trệt, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một kho. Cách đường Kim Đồng 100m, cách trung tâm 2,6 km, gần trường học, chợ, cây xăng, khu dân cư đông, an ninh tốt, giá 1,65 tỷ đồng.